Chúng nó bây giờ toàn đi xào rau cần với gặm cỏ hết rồi Mà anh vẫn trung thành với bộ môn mai thúy đá à Mày nói hơi nhiều rồi đấy Bố mày lại bẻ mẹ mày gậy đi bây giờ Mẹ mày Bỏ cái kiểu thượng đẳng đấy đi Bao đi mà làm người không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn cứt thôi. Cái loại rách như mày thì có mời cũng chẳng ai thèm vá đâu. Lại con gái mà nghiện trà sữa, thích đu đưa như mày, có cho nó lấy. Mày thích soi đều không Chúng mày có vấn đề về quang học à Ta đang đi phượt Nhìn núi Nhìn cây Trong tôi có đủ 200 nghìn không Nhưng mà tao có trái tim Còn mày có gì Mày chỉ là một thằng rich kid Còn tao là một người đàn ông Trong bát phở của tao Lúc nào cũng có hành Mày đừng có mà bố lão Chúng mày thả tao ra Nhà còn bao việc Từ ngày thấy A Phủ Mị bỗng muốn đi chơi Trên thế gian chỉ có hai người không thể múa quạt Là Doraemon và Mị Mị nhớ những festival EDM đẳng cấp Những màn rap battle Những trận đấu b-boy nảy lửa của đám trai bà Mị còn trẻ Mị muốn đi chiêu Lừa mà Lại bắt đầu hội chứng thích ăn đòn rồi đấy Mày có giỏi Thì đánh tao đi Chỉ có đàn bà Mới đánh nhau thôi Ta cười khi để mặt mộc Còn hơn khóc với đôi môi đang đánh son giờ thấy người ta làm cái gì tốt thì cô vơ lại còn cái gì xấu thì thôi con trả tiền đi không cho ném cất vào bể nước nhà mày đấy mẹ cha con gà mái này mày mổ nhầm cái gì mà mày láo thế à các múi cơ mặt đang phản bội mày Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo Cuộc sống giống như một điệu nhảy tango Tao lùi một bước Thì mày chỉ được tiến một bước Nhưng nếu mày tiến hai bước Mẹ mày, mẹ đánh Mày dám đánh người nhà vũ lý à tao sẽ đưa cả nhà mày ra KFC Thầy giáo thứ vùng vẫy sống một đời ý nghĩa Ông quyết tâm viết một giáo án dạy cách làm người Nhưng pha đề bi đó nào có được êm đềm như lối nhỏ của Denver Anh thì cái gì cũng giỏi Nhưng giỏi nhất là bốc phét cái danh hài thứ ạ à. Xin cô hãy tôn trọng hàm răng của mình. Dòng nhạc House là bất diệt. Chúng tôi sẽ sống những tháng năm rực rỡ. Chỉ có ông là sẽ chết mòn trong cái deadline của mình.